Ngọc Tú xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít năm, yến mạch dinh dưỡng đã trở thành một thực phẩm được đông đảo người tiêu dùng sử dụng và lựa chọn như là bữa ăn bổ sung dinh dưỡng cho trẻ ăn dặm, cho người luyện tập thể dục thể thao, cho người già và trở thành bữa ăn hàng ngày cho cả gia đình. Nhưng trước hàng loạt các dòng sản phẩm yến mạch trên thị trường khiến người tiêu dùng phân vân không biết lựa chọn dòng sản phẩm nào phù hợp với mình. Vậy yến mạch có thực sự có giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và những dòng yến mạch dinh dưỡng nào được khuyên dùng? Hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia ngày hôm nay để cùng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên trưởng khoa công nghệ thực phẩm trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC, xin chào các quý vị khán giả xem chương trình hôm nay. Vâng, thưa giáo sư, thời gian gần đây, yến mạch là dòng thực phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để bổ sung dinh dưỡng. Thế nhưng, cụ thể yến mạch có vai trò như thế nào đối với sức khỏe của con người thì giáo sư có thể phân tích cụ thể hơn được không ạ? Trước hết là yến mạch là một cái loại lương thực ừ, gần đây mới đưa vào Việt Nam nhưng mà đã trở thành một cái nguồn quan tâm của rất nhiều những cái người tiêu dùng mọi lứa tuổi kể cả từ trẻ nhỏ cho tới những bà mẹ cho tới những ông người lớn cao tuổi cho tới cả cả những cái giới mà đang sung sức như là thanh niên người ta cũng rất quan tâm đến vấn đề này bởi vì bản thân cái yến mạch nó là một cái loại thực phẩm mà rất là giàu dinh dưỡng trong đó có giàu những cái những cái hoạt chất sinh học mà có lợi cho sức khỏe vì vậy cho rằng là chúng ta nên sử dụng nó như là một cái thực phẩm mà à, bổ sung dinh dưỡng tất nhiên nó chưa nó không thể là thay cơm thay gạo thay cơm bình thường mà nó là một cái sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cái nhu cầu hàng ngày của con người chúng ta mà thôi <coughs> bởi vì rằng là trong cái à, cái chất có hoạt tính sinh học cao ấy chính là cái hàm lượng à, chất sơ hòa tan mà trực ta người ta gọi là tên khoa học của nó gọi là beta glucan thì beta glucan có trong có trong tất cả các loại lương thực thì beta glucan có duy nhất ở trong cái yến mạch thì beta glucan có một cái vai trò rất là quan trọng đối với việc mà mà mà mà mà, mà làm cho cho cái nó nó nó giải quyết được những vấn đề ví dụ như là đối với người già thì khắc phục được vấn đề về tích lũy cholesterol trong máu đặc biệt là cholesterol xấu đối với những người phụ nữ thì beta glucan có tác dụng rất tốt cho cái việc nhu cầu giảm ăn và giảm béo beta glucan có tác dụng rất là tốt cho cái việc mà mà mà mà mà đối với trẻ nhỏ để nó tránh hiện tượng táo bón vì trẻ con rất hay bị táo bón và như vậy thì nó có cái lợi cho cho sức khỏe cho mọi tầng lớp của, của mọi người đặc biệt là trong cái mạch có axit ờ, leninic là và chất sơ hòa tan đây là những chất dưỡng chất có khả năng làm giảm nồng độ triglycerid và cholesterol cho xấu trong máu ở đây triglycerid chính là là chất béo chất béo thì nó dễ gây ra hiện tượng tức là tích lũy cái chất béo trong mạch máu và cái non rất là tốt cho những người mà chẳng may bị cao huyết áp thì thì không phải bây giờ chúng ta thấy là cái bệnh cao huyết áp nó không phải chỉ ở người già đâu mà nó là cho cả thanh niên bây giờ cũng rất nhiều cho tình trạng mà hiện tượng đột quỵ mà do cái chuyện thiếu máu não rồi là cho thì nó cũng gây ra rất là rất là nhiều cho đối kể cả với thanh niên bây giờ ngày càng nên bây giờ rất nhiều người trước kia người ta gọi chỉ có người già nhưng bây giờ không phải như vậy mà rất nhiều người trẻ có hiện tượng bị cholesterol cao rồi mỡ máu cao và làm cho bị suy tim hoặc là bị thiếu máu não bị bị bị đột quỵ vì vậy cho nên là ở đây nó nó nó ngoài những cái động kinh mạch thì có cái tác dụng làm sạch mỡ đạm trong máu là thành động mạch bởi vì sao như vậy vì là khi mà cái cholesterol cái cholesterol nó cao đặc biệt là cholesterol mà xấu ấy, nó cao thì và đồng thời là hàm lượng triglycerid tức là cái chất béo no ấy, nó lớn ấy, thì nó vào trong động mạch nó không tiêu hóa được nó không di chuyển được mà nó lại đọng ở trên thành động mạch và làm cho thùng đành động mạch người ta nó giống như hiện tượng là cái ống nước mà chúng ta bị bám những cái chất cặn ở trong ống thì nước nó ống nẹp nó hẹp lại ống thì vẫn thế nhưng mà cái lòng ống nước để di chuyển nó hẹp lại và nó gây hiện tượng là đặc đọng máu hoặc là máu lưu thông rất là kém và cũng có trường hợp nó gây ra những những cái hòn những viên máu cục những cái hiện tượng máu cục ấy. nếu chúng ta thiếu thiếu vitamin K thì nó nó hiện tượng cục máu và cục máu nó đến đấy nó như là cái nút tắc tắc lại thế là hiện tượng ừ, gặp ngay cái hiện tượng tức là tắc mạch máu và hiện tượng tắc mạch máu thì nó sẽ làm cho cái thì cái, cái nguy cơ rất là lớn đến cái sự cung cấp máu cho tất cả các bộ phận trong cơ thể thêm vào đó thì <coughs> thì triglycerid ấy, nó nó nó trao động trong máu nhưng mà cái cholesterol nó lại làm cho cái thành mạch máu nó nó bị nó bị suy giảm đi thì sẽ giảm đi và khi thành máu sẽ giảm đi thì giống giống hình dung giống như cái ống nước mà đã bị dỉ thế thì đến lúc mà áp lực máu áp, áp lực bơm nó tăng lên ấy thì là nó vỡ ống ra và nước xịt ra ngoài thế thì giống như hiện tượng là mạch máu cũng thế thì thành máu không còn đủ sang đàn hồi nữa thì nó vỡ ra và hiện tượng tràn máu ra đấy là hiện tượng xuất hiện gọi là hiện tượng chảy máu não đối với những người những người khác nhau những tầng lớp khác nhau phụ nữ thì ít bị thôi nhưng mà nam giới kể cả tuổi trẻ cũng như tuổi già rất hay bị trường hợp gọi là xuất huyết xuất huyết não vì cho nên đây chúng là có khả năng tránh được những hiện tượng như vậy Quả thật với những lợi ích mà giáo sư vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng yến mạch là một trong những nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe. Vậy hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm yến mạch dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi nói chung và các dòng sản phẩm đều có những thành phần dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe của con người và đặc biệt trên thị trường hiện nay có thương hiệu yến mạch Satika. Vậy dòng sản phẩm yến mạch này có ưu điểm như thế nào so với các loại yến mạch thông thường khác? Dưới đánh giá của một chuyên gia về nghiên cứu công nghệ thực phẩm, giáo sư có thể cho biết khách quan về dòng sản phẩm yến mạch Satika này được không ạ? Trên thị trường ấy là cái sản phẩm mà tiêu dùng trực tiếp làm từ yến mạch không nhiều không nhiều mà chỉ có cái yến mạch nguyên liệu thì rất nhiều và người ta bán cho người dân người ta sử dụng như là một cái loại lương thực nhưng mà vấn đề cơ bản là cái công ty nắng thu ấy, họ lại đi từ cái nền yến mạch đấy họ bổ sung thêm chất dinh dưỡng và những chất cần thiết cho những đối tượng khác nhau để tạo ra những cái sản phẩm mang mang tính đặc thù khác nhau vẫn là trên cái nền nền của yến mạch cái tính ưu việt của của yến mạch ví dụ như người ta làm ra cái sản phẩm dành cho phụ nữ người ta gọi là satika beauty dành cho cái cho cho em thì gọi là um, satika ta cộng tức là làm dạng trợ diễn mạch cho những người già thì gọi là gọi là satika gold còn nếu đã biến mạch làm sản phẩm mà cho cái cho những cho cái nhiều cái tầng lớp mà đặc biệt là những cái tầng lớp thanh niên đang cần phải phát triển đang cần phải phải phải phải rèn luyện sức khỏe thì người ta gọi là actica active như vậy thì có bốn cái dòng sản phẩm này đều là những sản phẩm mà được là dinh dưỡng nhưng mà nó lại mang tính đặc thù cho từng đối tượng một và do đó nó rất tiện lợi cho cái đối tượng mà sử dụng hay nói khác tức là người ta nhằm tới những đối tượng mà cần phải sử dụng những chất dinh dưỡng để mà cải thiện cái sức khỏe cho mình cũng như là cải thiện cái cái cái những cái điều kiện sống của mình thì người ta sử dụng cái sản phẩm này Vậy như những gì giáo sư vừa phân tích thì có thể thấy rằng Satika có những dòng sản phẩm phù hợp với hầu hết tất cả các đối tượng. Từ trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh, từ người vận động thể lực nhiều cho tới người già và thậm chí là những người có bệnh lý nền nữa. Vậy chúng ta cần có lưu ý gì khi sử dụng các loại yến mạch này không ạ? Cái cái cái, cái loại yến mạch này, cái loại sản phẩm mà của Satika ấy có thể coi đó là một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà lâu nay người ta gọi là cái thực phẩm chức năng bởi vì định nghĩa của bộ y tế cho rằng thực phẩm chức năng là được thực phẩm bổ sung những cái chất những cái chất mà mà vào trong những cái thực những cái sản phẩm thông thường để tạo nên cho nó có những cái nét đặc thù để cải thiện hoặc là làm nâng cao hoặc là làm cho nó nó nó nó, nó tăng cường cái cái cái những cái bộ phận sinh lực cái trong cơ thể và làm cho cái cơ thể của người ta khỏe mạnh hơn tốt hơn và được có thể chống được những bệnh tật ví dụ như là sữa à, Satika mà A à, mà A chẳng hạn à, cho trẻ trẻ em ấy thì người ta lại lại cho những cái chất mà mà mà mà miễn dịch trong miễn dịch vào đó là sữa non cho miễn dịch vào nhưng đối với người phụ nữ thì người ta lại bổ sung thêm là là là là hormone phụ nữ estrogen của phụ nữ hoặc là hoặc là cho thì bổ sung thêm collagen để cho nước da làm đẹp nhưng đối với người già thì người ta lại cho bổ sung thêm những cái những cái những cái ờ, chất mà để chống hiện tượng gọi là là là là, là, là cholesterol xấu hoặc là chống hiện tượng là triglyceride tức là cái chất béo no nó làm cho động trên mạch máu ấy, thì chống hiện tượng tim mạch thế rồi gọi là đối với thanh niên thì người ta lại cần phải có cái người ta là người ta rèn luyện thể lực nhiều thì người ta bổ sung những chất để làm cho cái người ta vận động tốt hơn tiêu hóa tốt hơn và làm cho cái cái quá trình mà cung cấp năng lượng cho người ta vận động nhưng mà năng lượng vận động chỉ là vấn đề mà cung cấp cho những cái chất để mà tăng cường thêm những cái tế bào để sinh ra tế bào thì người ta lớn lên thì phải thêm nhiều tế bào Dạ vâng, vừa rồi thì giáo sư cũng đã nhắc rất nhiều đến công ty Nắng Thu. Vậy không biết là sản phẩm Satika đã được hình thành như thế nào từ công ty này ạ? thực ra thì ờ, thì cái hình thành lên một cái sản phẩm á, là cái người chủ doanh nghiệp là cái ông cái bà giám đốc của cái công ty năng thu này bà ấy trong đầu bà ấy gợi ý lên một cái sản phẩm nhưng mà nếu như không có cái giải pháp thì bà cũng không thể làm được bởi vì bản thân bà chỉ là một nhà kinh doanh một nhà có ý tưởng thế còn lại là cái cái phương thức hình thành nên cách hình thành như thế nào công thức phối chế công thức sản xuất như thế nào hay quy trình như thế nào thì phải nhờ những nhà khoa học nhà khoa học nhà nhà có ba là nhà, một là nhà công nghệ tức là nghiên cứu được quá trình công nghệ sản xuất nhà dinh dưỡng để tạo nên công thức cho sản phẩm dinh dưỡng cho từng đối tượng một và một cái nhà thứ nhất là nhà tiếp thị để người ta có thể phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng vậy thì ở đây là một cái sự phối hợp giữa cái ý tưởng của công ty tức là bà bà giám đốc của công ty này công ty năng thu này với những nhà khoa học và có một sự rất may hết tham may là có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà những cái à, những người, người có học thức những người có kinh nghiệm trong vấn đề nghiên cứu những người mà đã lằng lăn lộn với cuộc sống và những nhà dinh dưỡng học vì vậy thì là nó phù hợp với nhau và tạo thành cái sản phẩm này vì thế sản phẩm này tôi nói rằng đây là hình thành đến một cái sản phẩm mà gọi là thực phẩm chức năng dựa trên nền tảng của cái của cái yến mạch nhưng mà được bổ sung một cách hợp lý cho từng đối tượng một thì phải có kiến thức về dinh dưỡng và có quy trình công nghệ nếu quy trình công nghệ mà không tốt thì cũng không làm sản phẩm được thì đây là một cái như vậy ở đây các phó giáo sư các giáo sư của các trường đại học à, như trường đại học Bách khoa Hà Nội hoặc là những trường đại học mà lớn hoặc là cái viện dinh dưỡng họ có thể tham gia và họ góp ý bổ sung thêm vào và tạo nên cái sản phẩm rất là tốt cho cái sự cho người tiêu dùng hiện nay Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của giáo sư đã giúp Ngọc Tú cũng như quý vị khán giả hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm yến mạch Satica vâng, này. Tôi cũng thêm một cái ý tức là cái khi mà hình thành một cái sản phẩm ấy thì bao giờ cái công ty là có cái nghĩa vụ có cái nhiệm vụ tức là mình muốn cho người khác khỏi phải làm cái sản phẩm của mình hoặc là bắt cóp cái sản phẩm của mình thì bao giờ người ta cũng phải đăng ký độc quyền đối với những cái đúng với cái, cái cơ quan có chức năng đặc biệt là cái cái uh, sở sở trí tuệ là người ta người ta ví dụ cái sản phẩm như thế này phải được đăng ký với cái độc quyền với cái sản phẩm đối với sở trí tuệ để người ta nhãn hàng chất lượng quy trình chất lượng quy trình sản xuất vân vân thì cái này là một sản phẩm độc quyền của công ty và tôi không hiểu là thị trường đã làm giả chưa nhưng mà bọn làm giả thì nó làm đủ thứ nhưng mà có một điều tức là phải mua chính hãng chính gốc thì thông thường thì tôi nghĩ rằng là bất bất cứ một cái sản phẩm nào được hình thành ấy, thì đầu tiên phải nói là cái người chủ doanh nghiệp người ta phải có cái ý tưởng tức là ý tưởng để mà đưa sản phẩm ra ra thị trường ý tưởng để làm ra cái sản phẩm mình bán được và tiêu thụ được thì cái bà giám đốc của cái công ty nắng thu này bà có cái ý tưởng để mà từ cái nền tảng của cái của cái của cái yến mạch thế nhưng mà tôi cũng được biết thêm một cái ý thế này, này tức là bản thân bà ấy cũng đã sử dụng nắng cái dụng yến mạch cũng rất lâu rồi bà cũng sử dụng tự mình để kiểm nghiệm cho cái gia đình cho con cái để cho bạn bè sử dụng rất là tốt và mình nghiệm thấy như thế thì bà ấy nghĩ rằng là có lẽ cần phải làm ra cho đời một cái sản phẩm nào đó mà của riêng mình để rồi mình độc quyền là mình bán ra ngoài vừa là để thu lợi nhuận cho doanh nghiệp nhưng vừa để phục vụ cho đời sống cho nên các bài đã kêu gọi các nhà khoa học các nhà dinh dưỡng học tham gia vào quá trình đấy chứ bản thân một mình mà chỉ là nhà doanh, doanh nghiệp không thì không thể làm được cho nên cũng may là các nhà các nhà khoa học đã trực tiếp tham gia nghiên cứu và thể nghiệm ừ, với cái cái, cái sản phẩm này và được hình thành lên tôi nghĩ rằng là mới được bốn sản phẩm thôi nhưng trong tương lai tôi nghĩ rằng là có thể có những sản phẩm khác nữa như trước mắt chúng ta dừng lại là bốn sản phẩm một cái sản phẩm là à, dành cho những cái người già để mà để mà người ta tránh được những bệnh tật của người già những bệnh những, những sản phẩm để dành cho phụ nữ để làm cho chị phụ khỏe hơn đẹp hơn ngày cho trẻ em để cho nó chóng lớn hơn nó bị ít bị bệnh tật người làm cái sản phẩm thứ nữa là sản phẩm để dành cho những cái cái độ bậc thanh niên bậc những người trung niên mà đang có sức lao động đang có làm việc thì cần phải có một cái bổ sung thêm dinh dưỡng để người ta có thể làm việc tốt hơn để người ta tỉnh táo hơn trong khi làm việc để cho năng suất lao động cao thì cái đó là là, là rất tốt nhưng mà tôi nghĩ rằng rằng là trong tương lai có thể đi đến những sản phẩm đặc thù hơn ví dụ như sản phẩm cho những người bệnh người bệnh mà đang nằm trong bệnh viện thì như vậy là những sản phẩm này nó có thể đi vào một cái số ngách ở đây ngách sâu hơn thì tôi không hiểu là bà bà có ý tưởng hay không nhưng mà tôi chắc chắn là đã thành công như thế này thì thì chắc chắn là sẽ có những thành công chuẩn bước khác Vâng, xin cảm ơn giáo sư đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích để giúp Ngọc Tú cũng như quý vị khán giả hiểu rõ hơn về công dụng, tính năng của dòng sản phẩm biến mạch Satica này. Thay mặt chương trình, xin chúc giáo sư có thật nhiều sức khỏe. Vâng, tôi xin à, cảm ơn MC và tất cả những người nghe. Nhưng mà tôi cũng chỉ muốn chia sẻ rằng là à, để mà những người à, tiêu dùng biết được cái sản phẩm chứ tôi không có ý định rằng là để quảng bá cho sản phẩm nhưng mà có điều tức là để cho biết sản phẩm đều dùng cho hữu ích cho chính mình và tuy nhiên thế như vậy thì nó cũng là có người lợi ích rất lớn cho xã hội vâng một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo sư vâng thưa quý vị và khán Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hy vọng với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã hiểu được rõ hơn về vai trò của yến mạch Satica đối với sức khỏe và biết thêm một dòng yến mạch nữa để có thể lựa chọn cung cấp dinh dưỡng cho sức khỏe của bản thân mình cũng như những người thân trong gia đình. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.